Và trong video ngày hôm nay, Hoàng Giang Crypto lại chia sẻ hướng dẫn cho bạn cách để ta làm kèo trên CoinMarketCap nha. Và như các bạn đã biết đấy, là những kèo Aerobe trên CoinMarketCap ấy thì cực kỳ tín rồi đúng chưa ạ? Và cụ thể hôm nay Hoàng Giang Crypto sẽ chia sẻ cũng như hướng dẫn bạn cách để ta làm kèo Aerobe của dự án Togo nha để có cơ hội nhận được một NFT hoàn toàn miễn phí 100 ha. Thì ok, đường link tham gia Aerobic mình sẽ để dưới phần mô tả nội dung của video này cái comment đầu tiên được ghim ở phần bình ha. Thì bạn có thể quan sát thấy này là hiện tại dữ liệu thị trường thì chưa được cập nhật ở trên CoinMarketCap nha. Đó, ở đây cũng có các nền tảng mạng xã hội của dự án này, các bạn có thể truy cập vào để tìm thêm nha. Ok, kéo xuống tiếp này, thì bạn có thể quan sát thấy này là tổng số Aerobe đây sẽ là 10.000 NFT luôn nha và sẽ trao giải cho 10.000 người chiến thắng này tức là mỗi người sẽ nhận được một NFT đấy và hiện tại participant tức là số người tham gia ở đây là 237.734 nha đó thì đối với airdrop này chúng ta sẽ tiến hành làm các nhiệm vụ cực kỳ đơn giản luôn nha như là thêm token vào danh sách yêu thích của chúng ta trên CoinMarketCap này như là thêm TMT vào danh sách yêu thích trên CoinMarketCap rồi tiếp theo nữa là chúng ta sẽ follow theo dõi tài khoản Twitter rồi tham gia vào nhóm Discord hay là tham gia vào nhóm Telegram vân vân và vân vân nhá. Thì ok để bắt đầu làm aerob, các bạn nhấn vào Join Aerob ở góc bên phải của màn hình này. Thì nhiệm vụ đầu tiên là chúng ta sẽ đánh thêm dự án Top Goal vào danh sách yêu thích của chúng ta trên CoinMarketCap nhá. Các bạn nhấn vào Add to Watchlist này. Thì ok, như vậy là mình đã thêm dự án thành công. Tiếp theo nhiệm vụ thứ hai là chúng ta sẽ tiến hành follow theo dõi tài khoản Twitter của CoinMarketCap nhá. Các bạn nhấn vào follow CoinMarketCap này. Ok ở đây thì mình đã làm rất nhiều các dự án trên CoinMarketCap rồi nên mình cũng đã follow rồi nha. Bạn nào chưa follow thì bạn nhấn vào follow theo dõi này. Rồi sau đó quay trở lại ha. Như vậy là mình đã hoàn thành xong hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ tiếp theo nữa thứ ba là chúng ta sẽ tiến hành follow theo dõi tài khoản Twitter của dự án nha. Các bạn nhấn vào follow token NFT này. Rồi sau đó các bạn nhấn vào follow theo dõi nha. Kế tiếp quay trở lại này. Và nhiệm vụ thứ tư là chúng ta sẽ tiến hành follow theo dõi tài khoản Facebook của CoinMarketCap nha các bạn nhấn vào follow a còng coi market cap này thì ở đây mình cũng đã like thích fanpage rồi bạn nào chưa like thích thì ờ, nhớ nhấn like thích fanpage ở đây nha rồi sau đó quay trở lại này và như vậy mình đã hoàn thành xong bốn nhiệm vụ đầu tiên tiếp theo nhiệm vụ thứ năm là chúng ta sẽ đánh follow theo dõi tài khoản facebook của dự án này các bạn nhấn vào follow top gold nft này kế tiếp đây các bạn sẽ like thích fanpage nha sau đó quay trở lại này và nhiệm vụ thứ sáu là chúng ta sẽ tiến hành follow theo dõi tài khoản YouTube của dự án nha. Các bạn nhấn vào follow top goal này. Rồi sau đó các bạn sẽ nhấn vào subscribe đăng ký này. Đó, có thể bật thêm nút chuông thông báo nữa nhá. Chọn tất cả đấy. Rồi quay trở lại này. Và nhiệm vụ kế tiếp nữa là chúng ta sẽ hành join tham gia vào kênh Telegram của CoinMarketCap Announcement này, tức là thông báo của CoinMarketCap đấy. Các bạn nhấn vào join Telegram này. Ok thì đây mình đã tham gia rồi. Bạn nào chưa tham gia thì bạn nhấn vào Join Channel góc dưới màn hình ha. Rồi kế tiếp mình sẽ quay trở lại này. Và nhiệm vụ kế tiếp nữa là chúng ta sẽ tiến hành Join tham gia vào kênh Telegram của Tokun NFT nha. Các bạn nhấn vào Join Telegram này. Kế tiếp các bạn nhấn vào Join Group của góc dưới màn hình ha. Rồi quay trở lại này. Và nhiệm vụ cuối cùng là chúng ta sẽ tiến hành retweet tweet lại bài đăng trên Twitter nha. Các bạn nhấn vào retweet này để tiến hành tweet lại này kế tiếp ở đây các bạn sẽ like thích thả tim này sau đó nhấn biểu tượng này, này để tiến hành việc truy ha chọn code tweet cho mình ha ở đây thì bạn sẽ tắt ba người bạn vào nhá còn đang share này bạn đầu tiên này thì chuyển thêm ấy, bạn có thể follow theo dõi các bạn với tài khoản twitter của mình nhá rồi sau đó tắt mình cũng được ha bạn thứ hai là bạn hoàng gia mmo này kế tiếp nữa là hoàng gia Aerobe nha Ok, sau đó các bạn kéo xuống này, để mà truy ha. Như vậy là mình đã hoàn thành xong tất cả các nhiệm vụ. Kế tiếp chúng ta sẽ nhập địa chỉ ví BF20 tức là BSC Binance Smart Chain của chúng ta nha. Như ở đây thì mình sẽ lấy địa chỉ ví BF20 của mình trên ví MetaMask ha. Thì chỉ thêm ấy, bạn nào chưa biết cách tạo ví MetaMask cũng nhờ thêm mạng BSC Binance Smart Chain trên ví MetaMask hoặc lấy mạng BSC trên ví Choconet thì mình sẽ để đường link hai video đó dưới phần mô tả nội dung của video này cũng comment đầu tiên được ghim ở phần menu ha. Ok, kế tiếp các bạn nhấn vào đây để sao chép này. Sau đó quay trở lại này và dán vào đây ha. Rồi kế tiếp nữa chúng ta sẽ nhập username tên người dùng tài khoản Twitter của chúng ta nha. Chúng ta quay trở lại Twitter này, nhấn vào mục profile tức là hồ sơ nha. Thì bạn quan sát ở mục dưới tên này, a còng hoàng xe chính là username của mình nha. Mình sẽ bôi đen này, sau đó sao chép này, rồi quay trở lại này và dán vào đây ha. Kế tiếp nữa chúng ta sẽ nhập username tên người dùng tài khoản Facebook của chúng ta nha. Rồi, chúng ta quay trở lại Facebook này, nhấn vào mục phần tên avatar này. Sau đó bạn quan sát này, facebook.com suy giao hoàng 1705 chính là đường link tài khoản facebook cá nhân của mình nhá mình bôi đen này sau đó sao chép này rồi quay trở lại này dám ở đây này đó rồi sau đó chúng ta sẽ nhập username tên người dùng tài khoản telegram của chúng ta nhá các bạn quay trở lại telegram này quan sát góc trái trên cùng này nhấn biểu tượng ba dấu gạch ngang cho mình nhá kế tiếp chọn setting tức là cài đặt này rồi sau đó chọn edit profile này và vâng, khóa ra này a còn hóa z chính là tên người dùng tài khoản telegram của mình nhá các bạn nhấp chuột phải này chọn copy username để tiến hành sao chép tên người dùng này sau đó quay trở lại này và dán vào đây ha và cuối cùng chúng ta sẽ nhập được link bài digit của chúng ta ở trên twitter nhá các bạn quay trở lại twitter này nhấn mục profile tên hồ sơ này kế tiếp chọn tweet and reply ha rồi thì ok đây chính là bài tweet lại vừa like các bạn nhấn vào khoảng trống này chỗ này này sau đó bạn sao chép đường link này rồi quay trở lại và dán vào đây ha như vậy là mình đã hoàn thành xong tất cả kiếm nữa các bạn sẽ bật bốn nút này lên cho mình ha để đồng ý với các điều khoản về chính sách đấy và cuối cùng các bạn nhấn vào join group để tiến hành tham gia group này ha sau đó xác nhận này ok như vậy là mình đã tham gia group thành công nha ở đây sẽ có thông báo là you already participated in this group nha tức là bạn đã tham gia group thành công nha và chúng ta sẽ thế này, quay trở lại vào ngày mùng 3 tháng 3 để xem rằng chúng ta có trúng cái này không ha. Và bạn cũng lưu ý nhé là sự kiện airdrop này còn 26 ngày nữa là kết thúc nha. Tức là ngày mùng 3 tháng 3 thì sự kiện này sẽ kết thúc nha. Thì ghê như vậy là Hoàng Giang Crypto đã chia sẻ cũng như hướng dẫn bạn các điều ta làm kèo airdrop của dự án Top Gold để có cơ hội nhận được một NFT hoàn toàn miễn phí 100% thì bạn nào thấy video này hay giúp cho bạn ấy, thì ấn tiếp một like một subscribe cho kênh youtube hoàng giang crypto nha hoàng giang crypto chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều còn bây giờ hẹn lại bạn trong video chia sẻ tiếp theo của hoàng giang crypto bye bye xin chào